Xin chào các bạn, một lần nữa chúng ta lại được gặp nhau để thưởng thức trận đấu cực kỳ hấp dẫn sắp diễn ra. Đây hẳn là một trận so tài vô cùng kịch tính và khốc liệt. Hãy cùng đón chờ xem. Vâng, sẽ thật khó để có thể dự đoán tỷ số của trận đấu. Có quá nhiều kịch bản có thể diễn ra nhưng trong bóng đá không thể đoán trước được điều gì. Trong những năm gần đây, trường phái bóng đá thế giới có nhiều sự thay đổi khi mà mẫu cầu thủ số 9, số người đơn thuần ít có đất dụng võ mà thay vào đó là mẫu tiền đạo ảo có thể lui về đã sâu để hỗ trợ cho tuyến giữa hiệp một đã được bắt đầu Asmi Aspliqueta không được bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương cơ hội dứt điểm Havertz. Wagner. Hakim Ziyech. Havertz. Cú mở bóng nhanh sang bên phía cánh phải. Một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh. Không có gì khó khăn cả. Kante Tonkaini cơ hội đi bóng rất khó chịu dứt điểm không có bàn thắng và thật là khó tin chúng ta cùng xem lại pha bóng này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 chúng ta cùng xem lại pha bóng này 公概率。 Asmikueta Ý đồ là rất hay Tình huống bóng lót quá tốt Đi bóng rất sung anh Đọc tình huống quá hay Vẫn tiếp tục đi bóng Aspliqueta Chuyển hướng quá hay Mọi thứ đã qua đi Kante Việt Vĩ Mitrovic Dứt điểm Và cứu thua rất tốt trẻ bóng khá khôn khéo Dứt điểm Không được mất thiếu đi một chút may mắn và cả một sự chính xác ừ, cuối cùng Không được Hakim Ziyech Tình huống bóng lót quá tốt phạt góc đấy đâu không có bàn thắng và thật là khó tin Tukaini đường truyền rất đúng địa chỉ Hakim Ziyech quá hay áp sát rất quyết tâm Rất điểm một pha phản xạ xuất thần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 không được Timo Werner Hakim Ziyech pha bóng rất cố gắng Hakim Ziyech cú chồng ấy đâu không vào Mitrovic cắt bóng rất hay rất tốt cú chờ bóng tuy nguồn đã phạt ở vị trí khác nguy hiểm trọng tài đã rút ra một thẻ vàng trọng tài đã có những nhắc nhở với cầu thủ phạm lỗi theo tôi thì tình huống quả bóng này hoàn toàn xứng đáng phải nhận một chiếc thẻ vàng pha cứu thua là rất tốt nhận lại bóng trên tuyến sâu Ben Rất tốt Đó là đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Sẽ có một tình huống ném biển bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý cái Havertz không vào không có bàn thắng và thật là khó tin hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng vấn đề còn lại là hàng phòng ngự có giữ được sự lạnh lùng hay không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 dứt điểm đường truyền Mitrovic Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương nỗ lực triển khai bóng phản công tốc độ rất tốt thoát khỏi sự theo dõi che bóng khá khôn khéo bóng rất sung anh Đọc tình huống quá hay can Kante Vẫn tiếp tục đi bóng Một quả phát bóng lên cho thủ môn Đi bóng rất sung anh sát pha xử lý tốt Aspilicueta à. quá hay đọc tình huống quá hay vẫn tiếp tục đi bóng một tình huống phạm lỗi nữa Tonkaini Mitrovic Tonkaini rất bài bản nguy hiểm đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý Tonkaini Mitrovic rất bài bản thoáng quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương Timo Werner bất con quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương đã đi hết đường biên và sẽ có một tình huống phát bóng lên cho thủ môn Mitrovic Không được Werner Hakim Ziyech Tiếp tục đi bóng Hakim Ziyech dứt điểm không goal pha phối hợp ừ, xứng đáng là một trong những pha phối hợp ừ, hình mẫu quá hay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 tình huống quá hay rất tốt đó là đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ đã để mất bóng tình huống bóng lót quá tốt tung cay đi Mitrovic rất thoáng đường truyền đấy đâu không vào hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng vấn đề còn lại là hàng phòng ngự có giữ được sự lạnh lùng hay không Havertz Hakim Ziyech

tình huống tuyệt vời tung cay đi, Nguy hiểm Giữ bóng rất điểm Đường truyền hợp lý Timo Werner Concaini pha phá bóng thiếu quyết đoán sẽ có một tình huống ném biển áp sát đi bóng rất sung anh Timo Werner quá hay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 một pha cứu thua rất xuất sắc vẫn còn kết thúc hiệp một cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp hai của trận đấu sau ít phút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 đi bóng rất sung anh Thỏa bộc lốt trên nhau rất chắc chắn Tiếp tục đi bóng Tình huống che chắn tốt Tung cay đi rất thoáng Raheem Sterling. Rất tốt. Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ. Mitrovic. Áp sát Kante. Mitrovic. Hợp lý. Cầu thủ phòng ngự đá đọc được ý đồ và cắt bóng thành công. Rất tốt. Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ. Mitrovic không có gì khó khăn cả Kante Raheem Sterling Kante Hakim Ziyech Quá hay Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương Kante Raheem Sterling không có gì khó khăn cả pressing rất hiệu quả Werner Tokaini đó là một tình huống nỗ lực lên bóng ở bên phía cánh trái Pha cắt bóng rất kinh nghiệm Nửa thời gian thi đấu đã trôi qua và cuộc so tài vẫn đang rất cân bằng Hoàn toàn không có dấu hiệu của việc sẽ có đội bứt lên Đọc tình huống quá hay Nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả Ben Chilwell một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương cắt bóng rất hay pha đi bóng rất táo bạo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 Cú cú ra chân ở một phạm vi không phải là quá thuận lợi nhưng nó đã khiến cho thủ thành không có một chút cơ hội nào. Giờ là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không? Nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ. Việc các cầu thủ tự tin thi đấu và chiếm lấy thế trận sẽ dễ dàng đem lại kết quả thuận lợi cho họ. Tung Kaini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 nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả tốc độ rất tốt cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công pha phá bóng thiếu quyết đoán đọc tình huống tuyệt vời rất thoáng rất hay pha xử lý tốt tình huống bóng lót quá tốt đọc tình huống tuyệt vời Thiago Silva Tokaini quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương lỗi rồi Jorginho. Hakim Ziyech. Timo Werner. Đọc tình huống tuyệt vời. Các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Ý đồ là rất hay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 rất hay nhưng đã có lỗi việt vị rồi quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương không được vì bóng rất dung anh và lạnh lùng trong dứt điểm. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. tình huống phá bóng thiếu dứt khoát đi. Cú trợ bóng tục khá đơn giản cú mở bóng rất mạnh Koulibaly Rất tốt Đó là đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Tokaini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 tình huống quá hay nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả rất thoáng Timo Werner Raheem Sterling đi bóng rất sung anh cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công cay Tokaini Mitrovic Một quả ném biên Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương Thêm một quả ném biên nữa Rất nguy hiểm Một pha vào bóng rất nguy hiểm Trọng tài đã rút ra một thẻ vàng có một sự vây giáp ngay không thể đánh bại được thủ môn Timo Werner Havertz chuyển hướng quá hay Raheem Sterling dứt điểm đây là một pha lên bóng tương đối sắc tiếp tục đi bóng thời gian đá bù giờ là 3 phút áp sát pha xử lý không tốt rất quyết tâm cú cho bóng cầu thủ phòng ngự đá đọc được ý đồ và cắt bóng thành công Timo Werner rất thoáng rất gọn gàng dứt điểm và bỏ lỡ rất đáng tiếc Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Tốc độ rất tốt. Cầu thủ phòng ngự đá đọc được ý đồ và cắt bóng thành công. Và lúc này thì trọng tài chính Á Nội còi kết thúc trận đấu. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu của đại trình Việt Nam cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn và xin quý vị và các bạn hãy tiếp tục nán lại trước màn hình để theo dõi phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.